Những câu nói hay của người nổi tiếng, mời các bạn cùng đọc và suy ngẫm. Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. Đừng so sánh bản thân với người khác, làm như vậy là bạn đang tự xúc phạm mình đấy. Sống cuộc đời của mình theo mong muốn của người khác là lãng phí cuộc đời của bạn. Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau, hiểu biết càng nhiều cái tôi càng bé, hiểu biết càng ít, cái tôi càng to. Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó. Dấu hiệu thực sự của sự thông minh không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng. Nếu bạn không chịu bắt tay vào làm thì chẳng có điều gì là khả thi cả. Cách để bắt đầu đó là ngừng nói xuông và bắt tay vào công việc. Thiên tài 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi. Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu, mọi người chỉ nhìn vào bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân thằng ngốc tự cho mình là thông minh còn người thông minh biết mình là thằng ngốc thời gian của bạn là hữu hạn đừng phí hoài nó bằng cách sống cuộc đời của một người khác đừng cố gắng để thành công hãy cố gắng sống có giá trị nếu thấy hay hãy thả tim và để lại bình luận cho mình biết với nhé